Cô Nhụy xin chào các con. Hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe một câu chuyện cổ tích nước ngoài được mang tên Công chúa và người kéo đàn rong. Các con hãy cùng nghe nhé. Ngày xưa có một ông vua sinh hạ được một người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Đến nỗi chàng trai nào đã trông thấy nàng thì đều đem lòng yêu. Nàng sẽ còn đẹp hơn nếu nàng là một cô gái khiêm tốn. Nhưng than ôi, nàng kiêu căng và tự phụ cũng nhiều như vẻ đẹp của mình vậy. Nhiều vị vua, lắm hoàng tử và quý tộc từ khắp nơi có công tìm đến để cầu hôn. Nàng đã từ chối tất thảy bọn họ với vẻ khinh miệt. Tài mạo của họ không xứng với ta. Nàng tuyên bố, rốt cuộc vua cha trở nên mệt mỏi vì sự kiêu căng của cô con gái. Ngài bảo, các vị vua và các hoàng tử đã phải đi nhiều dặm đường đến ngỏ lời với con, và con đã đối xử với tất cả họ bằng thái độ coi thường. Chẳng mấy chốc, cha sẽ chẳng còn người bạn nào. Cha sẽ không kiên nhẫn lâu hơn nữa. Cha đã mời bảy người cầu hôn quan trọng nhất của con đến dự dạ tiệc với chúng ta vào tuần tới còn nhất định phải chọn một trong số họ. Trước dạ tiệc, từng chàng trai được đưa đến trước công chúa. Nàng cư xử vẫn tồi tệ như trước đây. Anh ta béo ụt ịch. Nàng nói về hoàng tử đầu tiên. Ta kết hôn với một cái thùng rượu còn hơn. Người thứ hai vừa cao vừa gầy gò tiến về phía công chúa. Ta thà sẽ kết hôn với một cái cục đèn Công chúa nói, người thứ ba thì lùng tịch. <laughs> Vị chúa tể bé bỏng. Nàng chế nhạo. Người thứ tư thì nàng gọi là hoàng tử mặt trăng, bởi trông anh ta khá nhợt nhạt. Người thứ năm thì dáng hơi gù. Công chúa bắt chước anh ta đi vòng quanh phòng với đôi vai cụp xuống. Điều này khiến cho mấy vị cận thần cười phá lên, mặc dù chính họ cũng như vậy còn vị hoàng tử kia thì rất giận dữ. Người thứ năm là một vị vua trẻ ở vương quốc gần đó. Chàng là người trẻ tuổi đáng kính, nhưng mái tóc đỏ rực khiến công chúa không thích. Vị vua đầu han kỹ, nàng kêu lên và cười ngặt nghẽo. Khi sáu người cầu hôn bị lăng mạ đã giận dữ bước ra khỏi phòng, chàng trai thứ bảy người cầu hôn cuối cùng tiến tới trước mặt nàng. Đó là một chàng trai đẹp đẽ đến từ một vương quốc xa xôi. Chàng cao lớn, cường tráng, dáng người phương thẳng một cách vương giả. Nhưng râu của chàng khá dài và có những đốm xám lẫn trong đó. Công chúa lưỡng lự trong một khoảnh khắc. Nàng thích phong cách của chàng hơn những người khác, nhưng nàng vẫn cư xử theo lối coi thường. Râu của anh ta trông như búi rẻ lau nhà cũ kỹ. Nàng kêu lên, ta sẽ gọi anh ta là vị vua rậm râu. Vị vua không giận dữ bước ra ngoài như những người cầu hôn khác, mà cúi người một cách lịch lãm. Râu của tôi thật sự là quá dài, chàng tán thành. Gần một năm trước, khi mẹ tôi qua đời, tôi đã thề rằng sẽ không cạo râu trong vòng 12 tháng. Những sợi màu xám là do tôi đau buồn trước cái chết của bà. Ngay khi nghe điều thổ lộ của vị vua, nàng công chúa, người thật ra không phải là xấu, lấy làm hối tiếc về sự khiếm nhã của mình. Nhưng trước khi nàng có thể nói được điều gì đó, cha nàng đã túm lấy cánh tay nàng một cách giận dữ. Đi về phòng của con ngay! Ngài quát, ta không thể chịu đựng được hơn nữa. Ta thề trước các thánh thần rằng, ngày mai ta sẽ gả con cho người ăn mày đầu tiên đến cầu xin trước cổng của ta. Sáng sớm hôm sau, y như rằng một người ăn mày kéo đàn rong bước tới cổng cung điện xin được bố thí. Người đó vừa già, vừa còng lưng và có bộ râu dài như bộ râu của vua rậm râu, nhưng vua cha công chúa vẫn giữ lời thề Bất chấp những giọt nước mắt và những lời cầu xin của công chúa, vua vẫn ép nàng phải kết hôn với người đó. Hôn lễ được cử hành ngay ngày hôm ấy và đến tối người kéo đàn rong đưa người vợ khóc dở miếu dở của mình đi khỏi cung điện. Họ đi đi mãi, xa lắm, đêm ngủ trong mương rảnh hay dưới những đống rơm. Thế rồi họ đi đến một khu rừng lớn, khu rừng này công chúa chưa nhìn thấy bao giờ. Ai là chủ khu rừng này nhỉ? Công chúa hỏi. Nó là một phần đất đai thuộc về người mà nàng gọi là vua rậm râu. Trời ơi, tôi mới bất hạnh làm sao? Tôi đã có thể kết hôn với chàng ta rồi. Ngày hôm sau, họ đi đến một khu vườn tuyệt đẹp với bạc ngàn những bụi hoa xinh xắn đáng yêu, một hồ nước lớn có hòn đảo nhỏ ở giữa và những con thiên nga trắng đang bơi duyên dáng trên làn nước xanh lăn tăn gợn sóng. Tôi ước ao có được một khu vườn như thế này biết bao. Công chúa thốt lên. Cái vườn này cũng thuộc về vua rậm râu. Chồng nàng nói, nàng lại bắt đầu nhỏ nước mắt. Trời ơi, tôi mới bất hạnh làm sao? Nàng kêu lên, lẽ ra tôi đã có thể trở thành vợ của chàng ta rồi. Cuối cùng họ tới một thành phố tráng lệ. Xa xa về phía cuối thành phố trên một ngọn đồi là một tòa cung điện nguy nga đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Đây là nơi nào? Công chúa hỏi. Là thành phố của vua rậm râu và tòa cung điện ở xa xa kia là nơi ở của ngài. Trời ơi, khốn khổ cho tôi làm sao? Nàng rền rỉ có thể đó đã là nhà của tôi ôi giá như tôi không chế dẻo chàng ta nghĩ như thế chẳng có ích lợi gì đâu người kéo đàn rong trả lời nàng đã lấy tôi và đây là nhà của tôi người kéo đàn rong dẫn công chúa bước vào một căn nhà tranh bé nhỏ phía bên ngoài tường thành căn nhà đã tối tăm lại lạnh lẽo và bẩn thỉu nhưng chỗ này u ám tồi tàn quá. Công chúa kêu lên khiếp sợ. Đó là việc của nàng, vợ của ta, nàng sẽ làm cho nó trở nên sáng sủa và ấm cúng. Người kéo đàn rong trả lời. Công chúa phải lau sạch bụi bặm trên các đồ đạc cùng vật dụng, quét tước nhà cửa và chùi bóng mọi thứ. Và sau đó, khuân củi chất vào lò sưởi rồi nhóm lửa. Trước đây, nàng chưa bao giờ phải làm những việc như vậy, nhưng nàng vẫn bắt tay vào và làm hết sức mình. Khi mọi việc đã xong, nàng nằm vật xuống, hoàn toàn kiệt sức. Được lắm, đó chỉ mới bắt đầu, chồng nàng nói, bây giờ thì nàng phải đóng ăn đó. Đã phải khổ sở và mệt lử vì chuyện dọn dẹp nhà cửa, công chúa lại phải gọt khoai tây và nấu súp vì trước đó nàng chưa bao giờ học cách nấu ăn nên chồng nàng phải chỉ bảo mọi thứ cho nàng. Sau hai ngày, hai vợ chồng đã dùng hết toàn bộ số thực phẩm trong nhà. Hôm nay ta không được may mắn khi chơi đàn ngoài phố. Người chồng nói khi về nhà, nàng phải phụ giúp kiếm tiền bằng cách đan giỏ thôi. Người kéo đàn rong đưa về một bó cành liễu, nhưng khi cố gắng đan chúng thành giỏ công chúa chỉ làm đau những ngón tay mềm yếu của mình. Ta e rằng mình đã bị hớ, người chồng nói. Nàng không biết nấu ăn và cũng chẳng biết đan giỏ. Nhưng ít nhất nàng cũng có khả năng ra chợ để bán bình và đĩa. Ta có một kho những thứ đó bởi đã có lần ta muốn trở thành thợ gớm. Nàng sẽ bán những thứ đó trong khi ta lại thử vận may với cây đàn. Công chúa đem bình và đĩa vào khu chợ trong thành phố. Nhưng một gã lính say rượu đã phóng ngựa vào giá hàng của nàng, khiến mọi thứ đổ xuống. Hàng của nàng bị vỡ gần hết. Nàng về nhà, khóc thúc thích và kể lại với chồng. Thật nực cười, nàng đã đặt cái giá hàng vào nơi nó dễ bị đổ nhất. Người chồng kêu ầm lên, nàng bán hàng cũng chẳng giỏi hơn đang giỏ. Nhưng dù sao, ta cũng tìm được một việc cho nàng việc này nàng có thể làm được. Hôm nay, ta nghe nói người ta đang tìm một người hầu bếp cho cung điện. Nàng hãy đến đấy gặp họ xem họ có thuê không. Buồn thấu tim, nàng đi đến cung điện. Nhưng rồi người đầu bếp cũng đồng ý nhận nàng vào làm. Nàng phải làm tất cả những việc bẩn thỉu, dọn lò, làm sạch mỡ trên đĩa và lau sàn nhà. Nàng làm việc ở lâu đài đã được 7 ngày nàng làm hết sức mình. Nhưng thường nàng không nén được tiếng thở dài mỗi khi nghĩ rằng nàng đã có thể là hoàng hậu trong cung điện chứ không phải là một người hầu bếp soàn xỉn. Ngày thứ 8 cả cung điện nhộn nhịp. Nhà vua đang kén vợ. Người đầu bếp nói với nàng, tối nay sẽ có một đại tiệc và nhà vua sẽ công bố trước triều đình người phụ nữ may mắn được trở thành hoàng hậu đã có lệnh tất cả chúng ta phải có mặt trong đại tiệc, cả cô cũng phải đến. Tối hôm ấy, nàng đứng buồn thiêu ở tích đằng xa, phía cuối đại sảnh. Dàn kèn tống lên nhạc chào mừng và sau đó, đức vua tiến vào trong bộ áo choàng đẹp đẽ. Nhà vua đã xén tỉa bộ râu gọn ghẽ, trông lại càng trẻ và điển trai hơn trước. Ta sẽ chọn cô gái đẹp nhất trong cung điện này Ngài nói với đám cận thần Và tất cả các cô gái chưa chồng đang có mặt trong đại sảnh đều mỉm cười một mình Lòng cảm thấy chắc chắn nhà vua đang muốn nói đến mình Nhưng nhà vua lại đi từ từ quanh đại sảnh Chẳng dừng lại ở chỗ nào cho đến khi Ngài đi đến phía cuối Rồi Ngài chìa tay về phía công chúa Chắc chắn rằng không có người phụ nữ nào hiện diện ở đây xinh đẹp như cô hầu bếp này cô ấy sẽ là hoàng hậu của ta. Trời ơi! Khuôn mặt công chúa chợt ửng đỏ và sau đó nàng khóc. Nàng kêu lên, thần cũng những mong được kết hôn với ngài thưa đức vua, nhưng không thể, thần đã là một người vợ. Ai là chồng của nàng? Vị vua rậm râu hỏi. Anh ấy là một người kéo đàn trong nghèo khổ sống ở bên ngoài thành phố. Điều đó thật dễ sửa chữa, nhà vua trẻ nói. Anh ta sẽ chết ngay đêm nay và sau đó nàng sẽ được tự do. Nàng công chúa quỳ xuống. Ôi không, thưa đức vua, chồng của thần không đáng chịu điều ấy. Sau đó, nàng kể cho vua rậm râu rằng nàng trước đây chính là cô công chúa đã từ chối nhà vua và vua cha đã gả nàng cho người kéo đàn rong ra sao. Đời thần đã trở nên khốn khổ từ đấy, nàng nói. Nhưng thần phải chịu đựng điều đó vì chính sự kiêu ngạo và điên rồ của mình. Nhà vua rậm râu, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy và mỉm cười. Nàng đã là vợ của ta rồi còn gì? Ta yêu nàng từ cái khoảnh khắc ta được thấy nàng ngay cả khi nàng chế xỉu ta và khi vua cha của nàng thề rằng sẽ gả nàng cho kẻ ăn mày đầu tiên bước tới cổng cung điện ta đã quyết định sẽ giả trang thành gã ăn mày mọi chuyện xảy ra sau đó đơn thuần chỉ vì ta muốn thấy nàng sẽ cư xử ra sao trong cảnh khốn cùng ta có cảm giác chắc chắn rằng nàng không thực sự kiêu ngạo và ích kỷ như nàng đã thể hiện và bây giờ cha nàng cũng sẽ biết về điều đó Hãy cho phép ta mời người tới đây vào tuần tới để dự lễ cưới đẹp nhất trần đời này. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Câu chuyện thật hay và thật cảm động. Các con nhớ bấm like, subscribe và chia sẻ kênh Vương Nhị để các bạn nhỏ khác cũng được nghe chuyện nhé. Cô Nhị xin chúc các con ngủ ngon và một giấc mơ thật đẹp.